Hello, kính chào tất cả các bạn nha thì à, tiếp tục ngày hôm nay Lê Mai lại đến từ hệ thống bao cao su siêu thị 18 Thì ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm bao cao su à, lô à, 5 trong 1 này à, Đối với dòng sản phẩm bao cao su lô 5 trong 1 này á, thì một hộp thì nó gồm có 12 cái nha các bạn Và nó được xuất xứ từ bên Malaysia Và đây là cái mã cốt của cái dòng sản phẩm à, lô 5 trong 1 này Mọi người xem kỹ giúp dùm em nha Và và cái ngày sản xuất và hạn sử dụng á, thì nó đã in sẵn ở trên bao bì ở phần phía dưới đáy á, các bạn ạ à. thì à, đối với à, dòng sản phẩm à, bao cao su lô này á, thì à, với à, năm trong một này à, thì với những cái tính năng nổi trội của nó siêu mỏng có nhiều gân gai giúp kéo dài được cái thời gian quan hệ cho cái cuộc yêu của nam giới nhiều lần so với bình thường mà không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe các bạn nhé những bạn nam nào á, mà bị yếu sinh lý hay là bị xuất tinh nhanh thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm lô 5 trong một này à, nó rất là tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn được cho tất cả các bạn ạ à. ngoài những cái dòng sản phẩm lô này ra thì à, các bạn còn có những cái dòng sản phẩm khác à, như là à, Powerman, à, hay là Rockman à, vân vân thì à, tất cả các dòng sản phẩm của bên em thì khách hàng rất là ưa chuộng và rất là muốn đặt hàng của bên em bởi vậy mọi người hãy nhanh tay lên đặt hàng giúp dùm em số lượng có hạn nha các bạn các bạn mà nếu mà các bạn đặt trễ quá thì rất là tiếc cho các bạn bởi vì sản phẩm của bên em bán rất là chạy và rất là uy tín và chất lượng nha các bạn nha thì những bạn nào á, à, mà muốn à, quan tâm hay là muốn mua hàng tại à, bên Lê Mai thì các bạn hãy truy cập vào các cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả các bạn các bạn có thể đăng ký đặt hàng tại đây bởi vì bên Lê Mai sẽ giảm giá luôn ưu đãi luôn cho các bạn đó là từ 40 đến 50 phần trăm mà các bạn không cần phải lo ngại về vấn đề giá cả hay là tiền bạc gì nha các bạn thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tuần tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe chào tạm biệt tất cả các bạn nha hẹn gặp lại bye bye